សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាទៅចំការបេះលេដូង ដើម្បីផឹកទឹកទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាសមាជិកដែលទៅចំការដូង ចំការដូងផឹកទឹកក្នុងថ្ងៃនេះតោះឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះចំការដូង គឺចំការដូង មានផ្លែដូចជាផ្លែដូង ក្នុងចំការដូងមួយ តោះឥឡូវយើងរកដើរដូងណាទៀតជាងគេដើម្បីបេះផ្លែដូងញ៉ាំទឹកផឹកទឹកផឹកទឹកដូងតោះតែយើងដើរមកជុំសិនតាដើរមកជុំ ណាស្រែកទឹកដូងខ្លះចង់ផឹកទឹកដូងខ្លះផឹកបានម្នាក់បានឡេដល់អំដូងណាទៀបបន្តិចដែរនេះគឺជាដំដូងទស្សនភាពដំដូងក្នុងចំការ អូមួយដងនឹងលែច្រើនណាស់នោះកាដូងនឹងលែដូងច្រើនគឺម្ដងនេះលែប្រហែលជាច្រើនមើលទៅ ក៏ពុះខ្ពស់ប៉ុន្តែតែជាក្មេងៗពិបាកឡើងហើយមើលទៅឥឡូវយើងទៅរកដើមដូងណាដែលខ្លែកទៀបទៀបដើម្បីងាយស្រួល ក្នុងការឡើងដែរចំការដូងចំការដូងផ្លែដូងច្រើន អូមើលដើមហ្នឹងដើមនេះគឺផ្លែដូង ច្រើនតែមិនដឹងធ្វើម៉េចឡើងបែបបានទេនេះតែដូងតោះឥឡូវយើងទៅរកដើមណាទៀត ដំណើរទៀតស្រួលក្នុងការបេះឲ្យក្មេងៗផឹកទឹកដូងទាំងអស់គ្នាតា តែទៅដល់ស្ពានខាងនេះអូនេះដើមដូងខាងនេះទៀតតើឥឡូវដើមដូងហ្នឹងនឹងទៀតជាងបេះណាក់មកផ្លែណា <laughs> Trời, cho rơi lá. Ừ. Ta, giờ láng quá thả đây coi vô thả đây coi vô nào lên ta lạng không đặt bịch cho đặt bịch cho đặt bịch cho ok tại mưa nà lần bạn ừ <laughs> ta giá ơi, ơi, làng khôi làng khôi ơi, làng khôi lên xe ma làng khôi lên xe ma rất lại làng khôi lên xe ma rất ơi, ếch ờ hai mình bật đấy là mùa lắm cậu mà khang vào đây ai cầm bật đấy đuông lắm đâu Mày nào làm oán ấy anh thì lớn quá anh là dạ tới được chuyện này làm từ từ đó chứ ờ. Ờ. ủa nó cao quá <laughs> em em nó theo nó có dao không là bé nào quay ủa mày cái không chịu chị <laughs> Rồi, can, chốt Ok Cắt bá Làm ra trăm cáp Đánh đâu? con già đụng anh giờ đừng cho tôi thôi con giờ đụng thôi em dễ lắm em muốn hết á con giờ đụng thôi tao tao cắn nó sao cắn nạo muôi tao tao bán hết đấy tưới mách tới giống á chặt cà phải là kiểu hâm mộ thôi គេហមម៉ណែជួយជួយ like គេ subscribe អ្នកគ្នាអ្នកមួយតែឃើញអាយ៉ាកាប់ដូងហើយគេ chạy phát kiên cọp em phát anh nam chạy phát tết ơi ra ăn cọp phát

ហើយឥឡូវណាផឹកអស់មិនគេ1 2 3លឿនយ៉ាហើយទី1មកតែថាអូមអូមយូរទៅទៅតាមមកលំដែរទី2 <laughs> nó nạ tết được bị nạ à, có cặp cặp thích đồ xí à vú trời với ủa <laughs> đi xa thôi là ở đây rồi rồi pi nặng đang chạy kìa ơi rồi rồi ok thật ở đó nè nghỉu rồi chơi chạy đợi chen đi sao chơi chạy đâu cái xa chiều chạy đâu Nữ xa Cái xa ở đâu Ở à À ta Ta biết sai cha chạy đa chạy kia Đa đa ở chiều chạy nghe ta chặt cỡ thì Nó bị xa nó bị xa nụ lấy Bị xa nó chạy không? Bị xa thằng chiều chạy nó tươi cho na đá nha ờ ừ, xa thôi cho đá đó ừ, <laughs> xa nó cố lên cố lên lên Đấy, bán đây cho vâng Cá phơi tơ Đi lá xí Nè nè nè nè nè Chưa ấy mình nghe nghe. Ừ. nó có ừ. tiếp thì sao cho bốc lên có đó mà vì nặng nó cố lấy á cũng thế du này nó bị nặng nó cố ông thành sắp tết á Ở à? ồ giỏi ý xa luôn rồi xa luôn thì cho chẳng hơi sao vẫn chưa chẳng hơi mà mẹ <laughs> ơi đành chứ